Có bạn tên là Lan Phương hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, con có quen một khóa sinh mới. Hôm trước, bạn ấy có hỏi con rằng, Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì làm sao có thể giúp đỡ chúng sinh được? Nếu Ngài có thể giúp, tại sao vẫn còn có người phải chịu đau khổ, bệnh tật, chết yểu, vân vân? Mong Sư Phụ vì chúng con mà giải thích rõ ràng ạ. À. Con xin <laughs> trên công đức của Sư Phụ. Đây cũng làm câu hỏi khá phức tạp đấy con ạ bạn lan phương bạn hỏi là có người bạn hỏi bạn ấy là đức phật đã nhập niết bàn thì làm sao có thể giúp đỡ chúng sinh được và nếu mà nói rằng ngài vẫn giúp được chúng sinh thì tại sao lại vẫn có những người đau khổ bệnh tật và chết yểu nghe không thì sư phụ xin trả lời thế này ở đây sư phụ nói rằng không kể đức phật đã nhập niết bàn ngay thời đức phật còn sống còn tại thế Ngài cũng đâu có giúp được hết tất cả chúng sinh hết đau khổ đâu các con. Vẫn có người bệnh, vẫn có người chết yểu chứ. Thời Đức Phật còn sống đó. Nghe không? Đó. Chứ đừng nói đến lúc Ngài nhập Niết Bàn. Nghe Thế thì đây là một sự thật. Nghe Ê, trong Đạo Phật thì quan niệm thế này, Đức Phật nhập Niết Bàn không phải là mất hẳn các con ạ nhập niết bàn hay chết không phải là mất hẳn như chúng ta cũng thế các con có chết cũng không phải là mất hẳn chết là bỏ cái thân xác này thôi còn cái phần tâm linh của chúng ta tiếp tục tái sinh vào đời sống mới Nghe không? cái thân này nó giống như cái vỏ bóng điện đấy còn cái tâm linh của chúng ta giống như dòng điện đấy khi mà cái bóng điện này vỡ nghe không? thì dòng điện nó không ở bóng điện này nữa nó chạy sang bóng điện khác các con nhé tâm linh chúng ta cũng thế cái thân này khi mà nó chết nó tan hoại đi thì tâm linh nó lại sang một cái thân mới gọi là tái sinh sang thân mới thì với người phàm phu chúng ta mà chết còn không phải là hết thì đức phật nhập niết bàn sao lại là hết được ngài không bao giờ hết ngài nhập niết bàn ở trong cõi giới vô vi nha nhưng ngài vẫn thấy vẫn biết mọi việc đấy là điều đặc biệt Thế và Đức Phật vẫn cứu độ chúng sinh. Lòng từ bi của Ngài vẫn làm sao? Vẫn lan tỏa muôn phương. Đấy, như ánh mặt trời chiếu soi vậy các con ạ. Lòng từ bi cứu độ chúng sinh của Phật như ánh mặt trời ấy. Thế nhưng các con thấy ánh mặt trời thì chiếu như thế cho tất cả muôn phương. Nhưng mà cái thau mà úp cái úp xuống đất ấy, thì cái thau ấy có nhận được ánh sáng không các con? Không có đúng không cái thau mà úp xuống dưới thì làm sao mà ánh sáng chiếu vào được mặt trăng cũng thế lên giữa bầu trời chiếu sáng tất cả thế nhưng mà chỗ nào hồ nước có nước thì mới có bóng trăng ánh trăng mới thấy được mặt trăng à? thì cũng vậy lòng từ bi cứu độ chúng sinh của đức phật bình đẳng như mặt trời như mặt trăng nhưng mà những ai có duyên với đức phật thì mới mới được cứu độ cho nên trong nhà phật có câu rằng phật độ hữu nhân duyên người vô nhân vô duyên với phật thì phật cũng không độ được các con nhé người vô nhân duyên phật phật không độ được Đấy, giống như cái thau úp xuống không nhận được ánh mặt trời chỗ đất không có nước thì không thể có bóng của mặt trăng đấy là như vậy Thế còn một cái điều nữa các con nên biết Đức Phật cứu độ chúng sinh không phải làm cho chúng ta hết bệnh, hết khổ, nhiều tiền là đã cứu độ đâu các con ạ. À. Cái mục tiêu mà Đức Phật cứu độ chúng ta là Đức Phật đem đến cho chúng ta giác ngộ và giải thoát. Thế mà nhiều khi các con ạ, à, đau khổ, bệnh tật, chết chóc nó cũng lại là một cái yếu tố để chúng ta giác ngộ. Cho nên trong Đạo Phật thì có tứ thánh đế thì cái khổ đế là đầu tiên. Khổ đế nó thuộc về thánh đế đấy. Nếu chúng sinh mà không thấy khổ thì không nghĩ đến tu hành. Không nghĩ đến tu hành thì không giác ngộ và không đắc được giải thoát. Cho nên khổ nhiều khi lại là chất liệu để giúp cho chúng ta tu hành đấy. Cho nên nhà Phật có câu là nhân bất phùng nạn, bất hồi đầu. Nếu các con cứ sướng quá, các con dễ gì mà nghĩ đến tu dưỡng. Tiền lúc nào cũng đầy túi, ăn chơi thoải mái, thích đi đâu thì đi. Làm sao các con lại nghĩ đến tu dưỡng rèn luyện? Nhưng khi các con gặp nạn, các con bị khổ, các con bị bệnh và các con nhìn thấy cái chết, lúc ấy các con mới tỉnh ngộ ra cuộc đời là như vậy cần phải tu dưỡng rèn luyện thôi đó sư phụ nhớ câu chuyện có vị đại bồ tát khi họ nhìn thấy các ông trời các cô tiên suốt ngày ăn chơi ở trên cõi trời ấy, suốt ngày đi chơi bởi chỗ này chỗ kia hái đào tiên rồi ca hát nhảy múa chẳng chịu tu hành gì cả thế là vị bồ tát này liền dùng thần thông đốt hết các cung điện của các ông trời cô tiên này các vị là nhìn thấy cung điện của mình cháy Thế là hoảng hốt lúc ấy mới giác ngộ, ồ, mọi cái vô thường, lúc ý bắt đầu mới nghĩ đến chuyện tu hành các con ạ. Đấy. Thế cho nên ấy, Đức Phật cứu độ chúng ta, độ chúng ta là giúp cho các con có nhân duyên để giác ngộ các con ạ. Chứ không phải là chỉ giúp các con hết bệnh, hết khổ, không chết, nhiều tiền, nó không phải thế đâu. Các con nhé, rất nhiều người kể cận cái chết mà họ lại được giác ngộ. Đấy, mà giác ngộ mới là quý giác ngộ mới giải thoát được mọi đau khổ thế còn cái bệnh cái nghèo cái khổ cái đói cái đó vẫn chỉ là cái khổ nhỏ thôi cái khổ luân hồi sinh tử mới là cái khổ lâu dài đó và đức phật muốn các con là giác ngộ cái khổ của luân hồi sinh tử và tu tập để giải thoát đó cho nên cái này là đức phật độ chúng ta cho nên nhiều khi ấy, chúng ta gặp cảnh khổ gặp hoạn nạn các con ạ à, lại cũng lại là duyên phật độ mình đó nghe không chứ còn nếu biết đấy là duyên phật độ mình thì chúng ta vẫn cảm ơn phật nhờ cái này mà con giác ngộ con biết quay đầu con biết tu hành đó các con nhớ các con gặp những cái quả báo đau khổ lúc ý các con mới quay đầu về tu dưỡng mình cho nên khổ cũng lại là cái duyên để cho chúng ta được giác ngộ thì bạn lan phương hãy hiểu như vậy thì đức phật lúc nào cũng vẫn đang cứu độ chúng ta dù ngài sống hay ngài đã nhập niết bàn thì tâm ngài vẫn luôn luôn cứu độ chúng sinh sư phụ xin trả lời cho bạn như vậy nhé